cũng à, xin giới thiệu quý vị đây là à, Trinh Nguyên đây là một youtuber mà trong mắt Phương Hằng em ấy là một cái người rất là nhiệt tình rất là có lòng và em ấy có một cái điểm giống Phương Hằng là em ấy à, có sao nói vậy và nghĩ sao nói vậy cũng không phải cần kịch bản cũng không cần phải đắn đo gì hết cái thật của em ấy là cái mà Phương Hằng tôi thấy là có một cái điểm giống nhau là em ấy à, rất là thật thà trong cái vấn đề mà thậm chí là đối đầu với lại um, cái con phạm ngà thì hôm nay phương hằng tôi à, xin lỗi quý vị là chơi banh đóng nha quý vị thì tất cả những người mà đã từng chửi tôi là họ đều có động cơ hết không phải là tự nhiên nha quý vị bởi vì đối với tôi là tôi không có va chạm mà tự nhiên có rất nhiều người à, chửi tôi rất là hăng cho nên là tôi hôm nay là buộc tôi phải à, dập mặt ra từng người nha quý vị bây giờ đầu tiên đó là tôi nói tới con phạm ngà thì con phạm ngà nó là một trong những con múa đồng tại cái đền thờ của hoài linh đây quý vị hãy xem tại sao mà nó nó đồng bóng cô cậu đến cái mức như thế này đây tại sao mà nó điên loạn lên nó binh nó nó cố gắng nó ra sức nó bảo vệ đây nè quý vị phạm ngà à một cũng cô đồng cô bóng đó quý vị quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh này à, nó có quen thuộc với cái chỗ hoài linh không quý vị đó một cái con điên điên từ rất trẻ mà đã đồng bóng rồi đã như thế này và vừa rồi thì quý vị cũng biết là cũng à, có một hai kinh chẳng hạn như con hót new rồi con phạm nhà nó nói rằng là công an vô cuộc bắt tôi vì tôi à, đụng chạm tới à, cái chuyện mà mà hầu đồng hầu bóng gì đó thật sự là quý vị nghe cho rõ là tôi nói tất cả mọi người đều có một cái tín ngưỡng riêng thì giống như một cái cô gì đã chia sẻ nhưng ở đây tôi nói thật các quý vị mà từng chứng kiến được những lúc hậu bóng hậu đồng của Hoài Linh á, con đưa cái clip lên thì quý vị sẽ thấy rằng họ đã xa xỉ như thế nào thành ra một hai tỷ bạc cho một hai ngày hậu đồng hậu bóng không có nghĩa lý vì gì hết họ xa xỉ đến một cái mức mà là trên mức cần thiết và quý vị nhìn thấy Hoài Linh không thể hiện mình là một người ban phát mình là một cái người mà gọi là nhập một cái vai gọi là một cái người ơn trên một cái người bề trên một cái người cung phụng ban phát rất là phản cảm tiền thì văng vung thế này mọi người thì bò xuống lụm thậm chí rằng là cái có như thế này quý vị thí dụ như là câu được một cái mối thí dụ như bây giờ tôi nói tôi đi à, bây giờ chị muốn à, hầu cái cái, chầu này 500 một tỷ hoặc 2 tỷ 3 tỷ thì tùy theo khả năng của ờ, cái cái cái người khách thế là sẽ bài binh bố trận thì quý vị quý vị nhìn coi xa xỉ không rất là xa xỉ đó tốn kém tốn kém đến kinh khủng luôn nó từ những cái người mà đi đi đi đi ngồi chầu đó đó là những người đó là những người được phước lộc à, còn cái người mà đi cúng á quý vị chẳng hạn như bây giờ tôi tôi đi đưa một tỷ đồng hay 500 triệu hay là bèo nhất á, là cũng phải là 200 triệu thì một cái cuộc như vậy cộng lại á, thì ít nhất cũng phải trên 1 tỷ đồng thì Hoài Linh mới nhảy nha quý vị nha thì một tỷ đồng đó, đó là sẽ chia ra chi phí bao nhiêu nội bộ bao nhiêu bỏ vô túi bao nhiêu và bao nhiêu ban phát cho những cái người mà nhảy vô chụp giật như cúng cô hồn vậy đó quý vị thấy không à, rồi tung hô nhảy múa hít hát gào hét lên giống như là bề trên bề xuống là nhập vô rồi phán cái này phán cái kia cô này cậu kia về một cái nơi mà quý vị á, thấy rằng là nó nó nó có u mê không nó có mê tín hay không thì cái này á là đợi cơ quan thứ ba vào cuộc để chứng minh rằng là như hôm qua có một cái cô gọi là tên là cô gì đó quý vị hãy lên cái clip này quý vị nghe cô nói đây là một cái trò phản cảm nhất mà lại xảy ra trong cái đền à, thờ, thờ tổ của hoài linh là thờ tổ là thờ gì thờ những cái người không phải liên quan tới cái, cái môn phái này cái môn phái này phải được tổ chức ở những nơi đúng nơi đúng chỗ và có ngày có giờ chứ không phải là à, tổ chức à, như vậy nhưng mà cái quan trọng ở đây tôi nói ở đây là cái hình thức này nó đúng hay nó sai thì tôi không dám nói nhưng tôi nói ở đây là đằng sau những cái sự này là một sự ma mị mê tín về ma quái âm binh làm sao mà gọi hồn về về để nói chuyện chẳng hạn như tôi nói thí dụ như bây giờ cha mẹ ông bà mình chết rồi Hoài Linh làm sao mà gọi hồn về để nói chuyện giùm Thì có phải đây là Hoài Linh với là ông Võ Hoàng Yên là một cái gọi là tư duy giống nhau không quý vị Tư duy âm binh giống nhau không y chang đồng bóng ma mị âm binh bắt ma gọi hồn thậm chí là bùa ngải nữa tôi nói ra thì nó nó đụng thì rất là chạm nhưng mà đa số giới nghệ sĩ hay chơi bùa lắm tôi chơi bùa chơi ngải mà tôi nghe văn hồ đồn là ai cũng có cái bủ bối để làm nghề để kêu gọi để tồn tại thì tôi nói tôi nghe thiên hạ đồn chứ tôi cũng không biết nha quý vị thiên hạ đồn nhiều lắm à, nói ra thì đụng chạm nhưng mà rõ ràng đây đó là tôi không dám nói về vấn đề mà tâm linh của mỗi người nhưng mà cứ để cho xã hội phán xét và cái kiểu xa xỉ như thế này á thì quý vị nhìn thấy rằng là là tổ chức như thế này tốn kém kinh khủng lắm nào là hoa trái bưng bê trang trọng nghĩa là trời ơi tốn kém kinh khủng lắm nhưng mà cái người chi tiền ra là một trong những cái người mà đồng ý bỏ tiền vô còn những người mà quý vị nhìn thấy á nhìn thấy xung quanh đó là những người hưởng thụ đó những người như thế này là là những người thừa hưởng còn những người mà bỏ tiền ra cúng á, là có chủ nhân là được hoài linh kêu ra đầu tiên cúng gian giái tên tuổi rồi ở đâu đang làm nghề gì rồi ông bà tổ tiên ở đâu như thế nào sau đó tới mới có những cái cuộc mà gọi là tung tiền với phát quà đó quý vị á, tại vì sao tôi thì chưa từng đến trên này nhưng mà được cái là tôi nghe kể lại hết đó cái, cái nghi thức mà để mà mà mà à, ra những cái này á thì quý vị biết ông tốn kém kinh khủng lắm thành ra một hai tỷ đồng cho một lần như vậy á là không phải ít nhưng mà có một cái là có thể như là một cái cuộc nhảy như thế này ba bốn chủ nhân cộng tiền lại để ra một con số tiền rất là lớn để mà tổ chức ra như vậy chứ một người á 500 triệu hay là 200 triệu thì không thể đủ ba bốn người cộng lại cùng một lúc để mà ra được một cái cuộc nhảy như thế này quý vị coi nếu mà quý vị nào đã từng ở đây chứng kiến á, thì nó xa xỉ kinh khủng khiếp lắm tiền thì vung dư nước trái cây hoa quả nhang đèn chân tôi nói cái này chỉ có thời vua chúa đó. ở trong những cái triều đình mà vua chúa mới có thôi chứ còn cái cuộc sống bên bên ngoài á thì không thể nào có những cái nơi này và nếu có chăng á, là ở những nơi rất là linh thiêng và những nơi mà à, đã nó có trong lịch sử rồi chứ không phải là một cái nơi thờ tổ à, mà để làm cái chuyện này thì tôi không có đá động sâu vô mà tôi cũng không muốn à, là đụng chạm nhưng mà tôi chỉ nói ở đây là tại vì sao ở đây nó có cái sự đoạn à, kết nối vừa giữa Hoài Linh với lại à, ông Hoàng Yên cho nên tôi nói đây là tôi nói sự thật đằng sau cái trò mà đằng sau những cái trò mà nhảy nhót này nó là một sự ma mị mê tín chứ không phải là tôi tôi lên án cái chuyện nhảy đồng giải bóng này cái này là cái cái cái này là cái truyền thống hay là một cái gì đó đó tôi cũng không có biết nha tôi là loại ngu dốt nhưng mà tôi được cái là dám nói à, nó có nói sai nó đúng gì thì còn khán giả còn quý vị phán xét cho tôi nhưng cái mà tôi nói ở đây là tôi nói á, là âm binh là cái gì là ma là một cái thế giới bên kia thì làm sao mà ai mà đi nói chuyện được với ma mà ai mà có thể là đi đi đi thương lượng được với ma y ông yên kêu tôi qua bắt ma kêu tôi qua gỡ bùa thì đó mấy hôm nay tôi nói nếu mà hoài linh mà cảm thấy rằng là à, bà hằng này bà xạo hay là bà du khống để mà mất đi cái hình tượng hay là tôi không có tổ chức nhảy đồng hay là bà hằng du khống hay cái gì đó thì hoài linh à, có quyền lên tiếng đúng không quý vị tôi đâu có nói ai mà tôi tôi là một à, người cái là nói thật ăn thật và ở đây thật chị cho nên là đâu có ngại gì đâu mà đi kiếm tôi đâu có khó khăn gì đâu cho nên là ở đây một lần nữa tôi nói là tôi à, rất là xin lỗi à, quý vị vì ít nhất cũng có người vui người buồn người vui là bởi vì họ nhận ra được cái cái sự mê tín đồng bóng người buồn là vì là nhiều khi là thần tượng họ sụp đổ cho nên là cũng rất là xin lỗi nha quý vị xin lỗi là hai thần tượng cùng sụp đổ trong một thời điểm kẻ khóc người cười gọi là là, là cặp đôi hoàn hảo mà đã nói thì à, nói luôn à, tôi thì à, được cái à, có cái lá gan tới 50 kg lận đó cho nên là tôi đụng thì tôi chạm nhiều thứ lắm mà hình như là tôi cũng hồi xuân hay sao nó cũng máu lửa lắm quý vị rất là máu lửa mà năng lượng nó cũng rất là nhiều đó cho nên là vừa rồi đó thì um, tôi nghe kim chi nói là đụng vô ờ, với đám nghệ sĩ chứ à, một cái đám nghệ sĩ rồi đám nhỏ đó nha quý vị chứ nói giới nữa là chửi tôi nữa là ổ kiến lửa thì tôi cũng trông cho có kiến lửa nó bò ra nó cắn tôi mà cũng chưa có thấy thì thường thường á thì giống như tôi nói đây là cái con ờ, cái con con con ờ, con hô cái con khùng đó nó ra sức nó bảo vệ một cái thần tượng của nó nó sợ thần tượng nó sụp đổ cho nên nó đã dùng những cái lời lẽ mà mất dạy nhất để mà dành cho tôi à, đó là nó tại vì thần tượng của nó là ông à, ông hoài linh à, rồi một thần tượng à, mà tiếp theo nữa mà tôi nghe giới văn hồ đồn nha quý vị đó là anh đàm anh đàm thì à, à, coi như là cũng à, có nhiều thâm cung bí sử với lại anh anh hoài linh lắm nhưng mà riêng anh đàm thì cũng không lạ lạ gì chị phải không em em đã từng đến đại nam này ca hát rồi à, à, em đâu có lạ gì chị hằng à, mà nhiều khi á, em thấy chị nói à, hoài linh chắc em cũng đau lòng lắm cho nên là em cũng à, à, giúp mặt cũng để mũi em không có kêu thẳng mặt chị ra em chửi mà em nói chị kém sang thì à, xin thưa với quý vị á, là em rất sang mà còn trọng nữa đó quý vị thì um, có những người cố gắng nói xấu em sau lưng nhưng mà ngon thì nói nghe mặt em thì em sẽ nói cho quý vị nghe quý vị biết không em không có mê trai như quý vị đã từng nói đâu nhưng mà em mê kim cương mà chị với lại à, đàm vĩnh hưng à, tôi với đàm vĩnh hưng có một cái sở thích giống nhau là rất rất là mê kim cương tôi mê từ hột é tới hột lụ mà tôi mê đến nỗi mà bây giờ ở trong nước Việt Nam này mà tất cả những người chơi kim cương là phải bye bye tôi bởi vì không có phục vụ nổi khả năng của tôi cho nên tôi ra tới nước ngoài tôi mua những cái hãng lớn chẳng nhận như hãng Grab hãng Harry winston, hãng à, có nghĩa là tất cả những cái hãng kim cương lớn á tại vì tôi không biết English cho nên tôi nói tiếng Anh không có được cho nên là tôi mua ở nước ngoài không à, à đàm Vĩnh Hưng cũng mua kim cương nhưng mà tôi sang hơn đàm vĩnh hưng á là tôi mua kim cương xong tôi trả tiền mặt còn đàm vĩnh hưng á thì mua kim cương phải trả góp khổ vậy đó cũng đam mê cũng đua đòi cũng ráng cố gắng có ba có cho thiên hạ nghĩ là à, mình cũng ca sĩ nổi tiếng mình cũng đeo hộp nhưng mà mình phải trả góp tháng hai ba ngàn đi mua ở ngoài số 2 Nguyễn Trung Trực chỗ bà Ánh Kim Long á đó, tháng trả hai ngàn ba ngàn mua đeo lè thiên hạ trước đi rồi trả góp tính sau thì đó cũng là một cái nỗ lực để mà mình có được cái này cái kia nó cũng có cái hay nhưng mà cái hay của chị là chị sang hơn là chị mua cục nào cục đấy à, năm ba triệu đô mà chị trả tiền mặt quá sang rồi đúng không còn em sang hơn em không sang hay là em sang á, thì bữa nay chị nói cho mọi người biết là em cũng mua kim cương nhưng mà mua trả góp à, trả một tháng hai ba ngàn vậy đó rồi á, ra khè thiên hạ rồi mình mê kim cương lắm đeo tự kim cương tè le hết trơn á nhưng mà toàn trả góp không trả thấy mẹ luôn đó còn chỉ sang em mua cục nào cục đấy à, à, trả tiền liền không nhiều khi nói nhiều khi nói ờ, người ta nói mình khùng hay người ta nói mình chảnh chứ nhiều khi chị thấy cái cục, cục kim cương của em đeo nó giống như cục cất mũi của con chị vậy đó mà nhiều khi á, có người không biết á, ờ, cứ cứ khoe mẻ mà chưa tính nói tới đồ bệnh đồ quạng em đeo nữa cho nên là em thôi thì em đừng có nói chị không sang nhưng mà chắc chắn chị đeo kim cương sang em là chắc là đó đàm vĩnh hưng và cái cách nói chuyện của em rất là láo à, nhiều người dạy chị sang lắm nhưng mà xin lỗi không cần dạy chị sang có thừa sang trí tuệ sang tư duy mới là sang chị đó là đụng là chạm nha làm vĩnh hưng em nói gì nói em nói xa nói gần á không qua nói thật đó em muốn nói thật chị nói thật em cho khán giả nghe đó em làm sao trời đất ơi em muốn nói chị nói cho em nghe bây giờ mọi người mọi người không tin tôi á đi đến số 2 Nguyễn Trung Trực đó, tiệm vàng Kim Long đó tôi quảng cáo luôn cho hỏi cái bà ánh chủ hàng Kim Long đó muốn số điện thoại ông tôi cho cho hàng tháng góp hai ba ngàn ba bốn ngàn mua được viên kim cương góp thấy mẹ luôn rồi các phải đi hát đi gào đi hát đi gào đi hát vậy nè để có tiền về trả cho những cái thứ mà mình cần phải xô ra mình là người đồ chơi chơi đồ hiệu mình là người rất là sành điệu rất là sang trọng trời đất ơi thật là đau lòng đó bây giờ à, sang không chị quá sang đó chứ em sau đó chị kém sang chính vì chị càng nói chị càng sang là bởi vì sao chị dám nói những sự thật đúng không còn có nhiều người chả dám nói mẹ gì nói sao nói gần nó tẹt mẹ ra đi cho thiên hạ nghe chắc chắn một điều là chị sang em chị có cùng đam mê sở thích với em nhưng chị sang em là chị mua chị trả luôn tiền mặt mà bây giờ ở trong cái đất nước Việt Nam này cũng không ai bán kim cương nổi cho chị đâu vì vốn đâu mà chịu nổi chị chị chơi cục nào cục nấy hả trời bể đâu à thế thì ghét không quý vị nghe ghét không ai muốn ghét cứ ghét thoải mái ghét vô tư rồi bỏ qua chỗ anh đàm nha nếu mà anh đàm cảm thấy khó chịu quá thì kéo băng kéo nhóm tới đại nam à, tới số nhà chị á à, chửi chị à, chị sẵn sàng à, nghinh tiếp em à, mời em vô nhà như chị đã từng gặp em vậy nha đàm vĩnh hưng nếu em thấy đau lòng quá em cứ nhảy đồng động lên em chửi chị đi trời ơi năm nay à, chị máu lửa lắm chị khoái ai chửi chị lắm chửi chị để chị bớt nghiệp <laughs> nha rồi bây giờ à, chia sẻ tới à, cái cái thứ hai nha quý vị bây giờ á khổ nổi gì nè quý vị ơi à, đầu tiên á thì à, tôi không có môi móc ai hết á mà bữa nay á, tôi phải moi những cái dĩ dãn dơ dái của những cái thành phần mà gọi là là núp lùm bẩn thiểu cho quý vị nghe nha đầu tiên á, là cái thằng tiến dũng à tiến dũng là mày ơi mày nghe mày nghe chị phương hằng mày nói nè đây là một trong những cái dĩ dãn dơ dái á, khó giấu giếm lắm tiến dũng ơi bữa nay tao đem tụi mày ra cho khán giả cười một bữa nè đầu tiên á là anh tiến dũng á, là ly dị vợ và kết hôn giả để được đi qua bên à, qua bên à, xứ à, quê kỳ à, qua quê kỳ ở rồi ở Việt Nam á anh ấy có cái nghề là nhảy đầm kim nhảy đực <laughs> à, quý vị nghe ngạc nhiên không anh ấy có cái nghề nhảy đầm kim nhảy đực à, sau khi qua Mỹ rồi á thì anh ấy bỏ luôn cái bà vợ mà kết ra ly hôn giả đó và anh ấy đã lấy cái bà Mai là cái chủ tiệm bún bò Quế có tên là Ngự Bình trời ơi tên sang không và bà chủ bún bò quế này á, thì cũng mê trai thích nhảy đầm lắm cho nên là đã thánh duyên cùng với nhau nhảy đủ thứ kiểu nhưng mà khổ cái này quý vị còn cái nam quan á nam quan á thì đã từng bị vợ đuổi ra khỏi nhà à rồi ở bên Cali là một cái thằng bá dơ bá láp nha rồi sau đó là Nam Quang tiến Dũng Dũng đã gặp nhau là hai trái tim cùng thổn thức sau đó là tụi nó muốn kiếm với nhau cho quý vị trời ơi tụi nó đi đấu kiếm với nhau thằng ra hình với bóng thì ra tôi mới hiểu tại sao hai con người này như hình với bóng nghĩa là đấu kiếm với nhau ăn chung ở chung sống chung với nhau nhưng mà khổ nổi á là cái bà mai này á bà lại mê cái thằng À, Tiến Dũng này cho nên là bà phải đi à, bán bún bò Quế để bà nuôi cái thằng này rồi cái thằng này với cái thằng Tiến Dũng á à, nó nó làm vợ chồng với nhau nó đấu kiếm với nhau rồi nó lên nó nó, nó làm lên YouTube dơ để mà nó rình rập nó chửi người ta nhưng mà tụi nó bữa nay tôi phát hiện là tụi nó là à, là như hình với bóng nha quý vị nó là một đôi chim non đó quý vị đôi chim non tung tăng tung tăng hót cho mọi người nghe trời ơi bữa nay tao mới biết hai mày đấu kiếm đó đây ghê gọi là thiệt đó con. Hử? đây gọi là chbd đó. cái gì đây gọi là chơi chbd đó con à bd hả cái đó gọi là gây phải không hai mày là gây đúng không tao cho hai mày gãy luôn rồi nam quan tiến dũng nha nghe chị mày nói nha có đúng không nếu không đúng á lên clip chửi chị tiếp đi cưng <laughs> còn cái thằng dũng đen này á, thì mình cũng không thể bỏ qua à, dũng đen ơi bữa nay à, chị nghe nói là à, bữa nay là nghe nói là mày bỏ cuộc hả dũng đen trời đất ơi mày lên mày chửi tao hàng ngày hàng đêm rồi mày à, mày hâm là thuê luật sư thưa kiện tao rồi mày nói rằng mày về việt nam mà mày ăn bún bò bún mọc gì đó bún ốc gì đó mà mày bị đau bụng là tao là người bỏ thuốc độc thuốc mày trời đất ơi anh muốn em sống sao <laughs> anh muốn em sống sao anh dũng đen đây mày bươi tao bươi cho mày nghe nè dũng đen mày chơi với vợ chồng người ta xong mày hốt luôn con vợ người ta à vào một đêm mưa gió phủ phàng mày rủ con thu phương uống rượu rồi mày hốt con người ta luôn à, tại sao ngày hôm nay á mày lấy nó có hai đứa con mà nó vẫn không đám cưới với mày đúng không đến tận bây giờ có hai đứa con mà nó vẫn không kết hôn với mày ở đây là có những cái lý do mà mình có thể suy luận là tại sao con thu phương nó không kết hôn với mày mặc dù nó có với mày hai đứa con và quý vị biết rằng thu phương á, nó đi qua bên mỹ á, là nó ở lại được là nó tị nạn Thấy không? Mày chơi với vợ người ta, mày mày hốt luôn vợ người ta, mày cho nó uống rượu rồi mày hốt luôn con người ta. Mà mà mày mày cứ lên miệng mày nói tao là là là là con điên là mê trai trai mê mê ai? Chẳng lẽ tao mê mày? có khi là con ngồi cái cừu ta nói uh, con mê trai đấy <laughs> trời ơi <laughs> con gái là phải mê con trai mà con trai là phải mê con gái cái điều đó là nó là quy luật tự nhiên rồi nhưng mà tao nói thiệt hết đàn ông trên đời này cũng bao giờ có mày nữa đó bây giờ mình có thể suy luận ra đó là tại sao con thu phương nó sống với mày đến giờ phút này mà nó vẫn không kết hôn với mày cái này chắc tao phải à, à, tao phải đọc cái lá thư của con thu phương nó gửi cho mày ta đọc cái lá thư này quý vị ơi quý vị nghe em đọc cái lá thư mà con thu phương nó gửi cho thằng dũng à, thằng dũng thằng dũng thằng dũng mội chồng đó nha hôm qua tôi có coi cái comment á mà nói nó kêu nó dũng mội cái thằng kia nó lên tiếng nó nói trời ơi chị nói như vậy em không chịu nha tại vì mấy con heo mội nhà em nó đẹp hơn thằng dũng đen chị nói vậy là quá xúc phạm bây giờ quý vị à, quý vị nghe em đọc một cái lá thư mà uh, thư gửi chồng em anh dũng mặt lờ cái này là thu phương nó gửi cho cho dũng nha quý vị anh yêu mười mấy năm sống bên anh giờ em mới nhận ra cái gu em mặn quá gu của thu phương nó mặn quá quý vị ơi thôi thì định mệnh đã dậy rồi em không biết phải làm sao có một điều mà em còn có thể hạnh phúc khi ở sống bên anh Em rất là tự tin vì đối với anh em là một người phụ nữ gực gỡ nhất trần gian Bà Hằng làm gì có cửa với em Đó là sự tự tin đỉnh nhất của Thu Phương em Dũng ơi Dù ai có nói gì chăng nữa Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa Vì em nhận ra Ở Trần gian này chỉ có anh Là người hùng trong lòng em Vì tất cả những gì anh nói anh làm Kể cả anh đi chửi con mẹ hột xoàn Để cho em gảnh háng mà lo cho các con Có thời gian để em tung tăng tung tăng mơ tưởng đến nhiều người đàn ông mà cô gái nào cũng mơ ước đó là chàng trai sáu múi nhưng anh ơi cuộc đời thật là chiêu người anh không có được cái sáu muối mà nó có một muối duy nhất có một muối duy nhất nhưng mà ông trời cũng bù lại là cho anh có cái miệng hơn người đó là anh ăn tục nói khoét hơn người em vô cùng hãnh diện và tự hào về anh thích thật quá thích thật luôn em biết có bao nhiêu người đàn bà ghen tị với em bởi vì làm sao có được người chồng như em rất còn chán lệ gần đây em có một ước mơ rất lớn là anh hãy chơi tất tay với con mẹ hằng đi anh hãy chửi hăng vào chửi cho nó sập mặt cho cái chị đẹp đó cho em em hận chị ấy vì dám đụng tới một mối của em trời ơi quý vị thấy không Thư của Thu Phương gửi cho Dũng Taylor Người ta có 6 muối còn em có một muối Là tài sản lớn nhất của đời em Vậy mà chị ấy dám khẩu chiến danh Nhưng mà thật lòng em phải cảm ơn chị ấy Em có mừng cho nó Mừng cho nó là đi ngược lại nghe quý vị Thì nó cũng không thể Mừng cho nó là gì ta Nó ngược nha quý vị Vì cả ngày anh đấu khẩu với chị Thì còn muối Thì còn một muối cũng tiêu tùng nên em phải hát bài Em ước ao em khát khao Khóc một dòng sông hu hu Em buồn cả bầu trời Em hận cả thế gian Em có một ước mơ Nếu có kiếp sau em sẽ thay đổi vị trí này của anh Để em dạy cho chị ấy một bài học Để chị ấy bớt đi làm người tử tế Còn em bây giờ rất là mệt mỏi Vì hàng ngày phải câm lặng Khi em đã chọn cho mình một cái gu rất mặn khi em nhận ra thì quá muộn màng Ở với anh thì mang tiếng có một người chồng miệng lờ Chia tay cũng mang tiếng ôi thật là khổ đau nếu được ước mơ em sẽ đi tu để giải thoát mọi khổ đau Em không cần gực gỡ bên anh nữa Em sẽ lấy pháp danh là thích pháp nữa <laughs> Trời ơi, thích, thích phát nữa Để thỏa niềm mơ ước Đó chỉ là ước mơ Anh yêu trong mắt em không ai có thể thay thế được anh Vì trên đời này làm gì có ai dám giống anh Vì anh là Dũng Mặt Lờ Em yêu anh Nguyễn Thu Phương, vợ của anh Cái này tôi nằm mơ nghe quý vị Tôi nằm mơ Thu Phương nó, nó gửi cái thư này cho tôi rồi tôi mới viết ra lại nha quý vị Cái này là giấc mơ của tôi Hai đêm nay tôi mơ tôi thấy Thu Phương về nó nó nó nói với tôi như vậy đó cho nên tôi mới viết ra cái lá thư này để gửi cho anh Dũng Mà cái ý của anh Thu Phương mà <coughs> tôi nằm mơ tôi thấy nha quý vị cái này không phải không phải tôi nha quý vị đó cho nên á, quý vị thấy không khổ lắm anh hãy chửi hăng vào chửi sắp mặt cái bà đẹp đó cho em quý vị thấy ngưỡng mộ chưa vợ chồng là chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa đó là những con chim núp mình chờ chết đó thì um, tiếp theo nha quý vị tiếp theo dũng đen xong rồi tới um... trời bữa nay tôi nhiều chuyện quá quý vị ơi thằng tony phạm đó quý vị biết không ngoài cái kênh dơ của nó đó nó còn một cái nghề là đĩ đực nữa quý vị cái nghề này bây giờ mà những cái người đàn ông mà à, thích à, thích được sung sướng mà thích được à, phục vụ mà thích được khai thác á thì à, làm dơ thì nhiều khi cuộc sống chưa đủ mưu sinh ở nước ngoài cho nên là vì gia đình khốn khó quá nó làm thêm cái nghề đĩ đực à, nó cặp với con trẻ cũng có nó cặp với con già cũng nó nhưng mà mới nhìn xa xa thì thấy cũng đẹp trai nhưng mà nhìn kỹ mặt thì bờ mặt thì rất là tiểu nhân nhìn cái miệng không son mà còn tiểu nhân nữa đó quý vị cho nên là tôi nói cuộc đời nhiều khi nó khó lắm nha quý vị đó cái thằng Tony Phạm này à, tôi sẽ chi sát nó tới cùng để tôi thông tin tới tất cả những cái gì mà dĩ dãn dơ dái của nó để cho quý vị chứng kiến thêm một lần nữa là tại sao à, có những con người mà nhiệt tình trên mức cần thiết để mà à, hạnh phúc lắm khi mà mà cổ suý những cái khốn nạn để mà trù dập trời ơi mà Nguyễn Phương Hằng xinh đẹp như tôi chửi tiếp đi quý vị người nào cũng thích chửi tiếp đi rồi thêm một con Nguyễn Hoàng Yến nữa đó con Nguyễn Hoàng Yến này nè quý vị đây đúng gái giang hồ luôn à, bây giờ đang sống ở Hải Phòng à tôi không thù không án gì nó kết nạp với thằng bảy gà nó lên những cái youtube gọi là trá hình để mà ném đá sau lưng tôi à quý vị thấy đẹp không cái trán nó giống sân bay không à máy bay mà không có chỗ đáp phải nhờ cái trán nó đáp vài chiếc được đó quý vị nếu quý vị thấy không nhìn nó là thấy nó mất lửa rồi trời ơi mai là tôi là đàn bà tôi là đàn ông tôi gặp chắc tôi cũng khổ lắm luôn đó quý vị bối rối lắm rồi con quỳnh ngọc thiên hương nè quý vị đó à, quý vị thấy không quỳnh ngọc thiên hương à, cái con này cũng là một trong những cái này là con con con con con hoàng yến đó con quỳnh ngọc thiên hương rồi con hót niêu, ờ, con kim tròn kim tròn bữa nay ờ, là yếu rồi con kim tròn rồi thằng tấn chạy hòm rồi thằng happy ờ, media rồi con trăng khàng trời ơi một đám luôn quá trời người nó tấn công một mình tôi mà cũng xin thưa với quý vị á là hiện nay á là tôi tôi là một người phụ nữ rất rất là yếu đuối yếu đuối lắm cho nên là sau cái vụ kiện à, à, à, với ông võ văn yên đó quý vị thì tôi phải nhờ luật sư để đi bảo vệ tôi nhưng mà tôi nghe nói là ở trong nước việt nam này có cái bà luật sư là trương thị hòa bà ấy là một người phụ nữ nhân hậu nhân hậu đạo đức và hình như là cũng rất là lớn tuổi rồi cho nên là tôi phải ờ, đi đến cầu xin bà ấy là hãy giúp tôi thay tôi nói cho tiếng nói cho nó cộng đồng cho nó cho nó để bảo vệ cái chân lý cái lẽ phải à, bởi vì tôi là phụ nữ cho nên là tôi yếu đuối tôi phải đi nhờ bà luật sư Trương Thị Hòa này và một số luật sư nổi tiếng để mà tôi à, tôi ra tôi ờ, bảo vệ tôi và bảo vệ cả đất nước Việt Nam này cho những cái người mà đã từng bị uh, cái thằng lăng băm nó lừa đảo đó cho nên tôi tin là bà bà bà luật sư trương thị hòa này là sẽ là một người chính nghĩa uh, sống hết lòng vì cộng đồng vì suốt cuộc đời của bà đã đã đi cãi không biết bao nhiêu trận rồi cho nên cái cái trận cãi này thì bà cãi vì chân lý uh, vì uh, vì lương tâm vì cộng đồng và tôi xin bà hãy đứng về những cái điều hay lẽ phải để mà uh, dẹp đi những cái điều mà nó nó nó không về đạo đức cũng cũng như nhân cách chứ còn à, tôi không tin ai bà ngoài bà Trương Thị Hòa là vì vì bà rất nổi tiếng nổi tiếng về nhân cách về đạo đức vì lớn tuổi rồi cũng chẳng còn muốn à, à, à làm cái gì ngoài cái chuyện mà làm một hai cái để đức cho đời À, để tiến cho đời để đức cho đời cho nên là nếu mà tôi à, sau cái đợt này á, mà có à, tôi sẽ đi tìm à, luật sư trương thị hòa để bảo vệ tôi để mà đối đầu với lại thằng thằng võ hoàng yên vì là tôi là người nạn nhân còn nó là cái thằng lừa đảo cho nên tôi tin là bà trương thị hòa sẽ đứng về chính nghĩa sẽ làm những điều tử tế nhất thứ nhất là cùng phái nữ thứ hai là về chân lý thứ ba nữa thì cô cũng già rồi cho nên cô sống cô để đức cho đời là cô giúp cái vụ án này cho nó công tâm chứ còn á, có nhiều người cũng làm luật sư cũng à, bẻ bẻ công chân lý cũng cãi cho bằng ra bằng được miễn sao thân chủ mình thắng mình có tiền thì cái điều đó, đó nó là nhân quả nó là những cái gọi là à, giống như là tôi cũng ngu tôi nghe ai đâu đó nói là bệnh á, thì đi bác sĩ à, còn có nạn á, thì gặp luật sư nếu mà bác sĩ tốt thì hết bệnh còn gặp luật sư á, thì được à, được à, coi như là được cãi những cái điều tốt đẹp để bảo vệ mình còn nếu không á, là mình á, là đưa đầu cho bác sĩ khứa và luật sư chém đó, cho nên là cái dịp này thì tôi cũng à, à, hết sức là trân trọng à, bà luật sư Trương Thị Hòa tôi sẽ đến gặp bà để cầu xin bà à, giúp đỡ tôi để mà bảo vệ tôi à, trong cái chuyện mà mà đối đầu với lại à, võ hoàng yên và còn bốn luật sư nữa bốn năm luật sư nữa cũng nổi tiếng không mà cho nên là nhiều khi tôi là nạn nhân à, không khéo tôi biến thành tội phạm thế mẹ tôi luôn nó, nó khổ như vậy đó nhiều khi á, tôi à, tôi là nạn nhân mà tôi phải đi kiếm 4 năm luật sư để bảo vệ tôi chứ nếu không á, tôi trở thành tội phạm á, thì tự nhiên cái cuộc đời này cái chân lý này á, nó bỏ lên cán cân nghiêng mẹ ăn bên rồi khổ lắm tôi không có tội mà tôi phải đi kiếm luật sư còn người có tội thì chẳng có đi kiếm luật sư gì hết trời ơi nó hay nó hay ghê bởi vì bản thân họ cũng luật sư rồi cho nên là qua cái câu chuyện này á thì tôi phải à, đi nhờ luật sư à, mọi người đang theo dõi chương trình á thì cũng nên thông tin với lại à, à, luật sư à, trương thị hòa là bà nguyễn phương hằng đang cần sự cứu cánh của bà ấy vì à, bà ấy chân tin là bà trương thị hòa là một trong những người phụ nữ có chánh kiến có lương tâm có tất cả những cái gì để cô hằng à, dựa vào để cứu cánh cho một cái sự thật chứ đừng có mà bẻ gãy sự thật rồi nhiều khi cuộc đời này nó quá phủ phàng tiền thì ai cũng muốn cũng ham nhưng mà có những người luật sư á, tán tận lương tâm à, bẻ công sự thật chạy án chạy trọt tôi cọc đọc trên báo chí lâu lâu đọc cũng thấy để mà hả, bán rẻ lương tâm bán rẻ luôn danh dự mình thương hiệu mình cũng vì à, mấy đồng bạc mà có thể lực công hết tất cả mà tôi nói rồi đời tôi chết có một lần sống có một lần à dám chơi là tôi dám chịu và tôi không sợ gì hết trơn á cho nên là tôi sẽ à, biết á, là còn 4 năm luật sư nữa thì hôm nay tôi à, sẽ nhờ luật sư Trương Thị Hòa rồi tôi sẽ tìm thêm bốn luật sư nữa để mà tôi à, nhờ giúp giùm tôi cãi cái này là cãi cho chân lý chứ không phải cãi cho tôi cho nên là tôi tin rằng là tôi làm đúng và cả cái đất nước Việt Nam này sẽ nhìn vào những cái mà à, tôi đã làm cho cộng đồng này cho đất nước này để cái nghề luật sư được tôn trọng và cái nghề luật sư này à, được người ta tin tưởng chứ không phải là vì tiền mà bẻ cong tất cả mà vì tiền mà dắt mặt đi để làm những cái chuyện không giống ai hay là để binh vực những cái chuyện mà không đúng chân lý không đúng lẽ phải thì 90 triệu dân này à, 97 triệu dân này sẽ coi như là là là nhìn vào để rồi một lần ôi đấy sao thì lại là nó không hay ho gì cho nên là tôi cũng à, xin gửi lời đến là tôi sẽ đến gặp cô để nhờ cô giúp đỡ tôi trong một cái trận trận chiến này nó không cân sức nhưng mà thôi mình cũng cân cho nó bằng hết luôn ha quý vị đó hôm nay thì tôi à, sẽ chia sẻ với quý vị rất là nhiều hay thì bây giờ nhường lời lại cho à, cái gì trinh nguyên trinh nguyên trinh nguyên à, được giao lưu với quý vị khán giả một chút rồi tôi sẽ quay lại với quý vị à, quý vị hãy nghe những gì trinh nguyên Trinh hãy còn Trinh nói là lúc đầu tiên thì Trinh Nguyên trao hết tất cả những cô dấu ác ở trên kênh của cô của Hằng đó là kênh uh, Đô Đa Nam Trinh Nguyên thì hay bị díu lưỡi mọi người mà ngồi ngồi kế bên cô Hằng thì Trinh Nguyên lại mắc cỡ hơn rồi chắc kia thì cũng lý lưỡi nặng đó là tranh tranh chấp nhan sắc đúng không cái này trinh nguyên đang tranh chấp nhan sắc với cô đúng không không con ngồi kế bên cô con giống như con làm nền với cô không thì con cứ nói những gì con tự giống nhiên là lá với cô để tô cho hoa vậy bao nhiêu người coi rồi cô bao nhiêu người à trinh ừ. rồi bây giờ trinh nguyên cứ nói đi dạ thì uh, trinh nguyên uh, biết về cô uh, cô hằng thì uh, qua những kênh youtube thì uh, khi khi mà trinh nguyên lên uh, lên trên mạng uh, thì cảm thấy một một số một một số điều bức xúc rồi có giống như <laughs> chim hô phòng ngà chị duyên đem uh, cô uh, phượng hằng ra uh, phương hằng ra chửi rồi nói về đề tư rồi nói chung là rửa xả <laughs> cô hàng rất là nhiều nên trinh nguyên cảm thấy như khi con làm clip khi nói chung á con chửi vì đam mê cô à chửi vì đam mê <laughs> Trời con tức là con nói à. mà không đúng không đúng là tức vậy là con phải lấy cái pháp danh là thích chửi ừ. <laughs> không mà con không chưa bậy nhưng mà con cái nhiều khi mình tức thì mình bộc phát ra nhiều như ý con cũng có 5 phút 6 phút thì 7 phút thì à, uh, riêng riêng cái con phạm ngà này là Trinh Nguyên rành nhất nè rành yeah. Dạ. phạm ngà nhất nè cho nên quý vị hãy nghe những gì mà Trinh Nguyên đã từng uh, từng uh, coi như là bình loạn với lại uh, phạm ngà à, bình loạn và Trinh Nguyên là cái người mà uh, hiểu phạm ngà nhiều nhất nè thì uh, con trước á, thì con thẳng ra thì con không bình ai bảo ai hết thì con cũng xem clip cô thì con cũng xem clip mình xếp biệt kia con không nhận xét nhiều đó thì con <laughs> bữa đó con tình cờ con thấy là cái cô uh, à, Chimoho Phạm Ngà nè lên trên uh, cô ấy cũng thật ra thì cô ấy uh, cũng bằng tuổi con thôi nhưng mà con kêu bằng chị cho nó lịch sự ừ. cho nó sang chảnh đó mà ừ. thì con thấy cô ta đem cô ra vu khống rồi chửi rồi nói cô nói chung là con thấy là ví dụ như người nào đó có tên tuổi thì mình nói chút xíu thì con còn nghe còn cái này chị ta tự xưng mình là nghệ sĩ nghệ sĩ mà con thấy nghệ sĩ toàn, múa cột nghệ sĩ mà con thấy à, lên lên trên báo toàn là nói về vấn đề thứ nhất là tình dục nè thứ hai là dạy dạy bạn trai làm mấy việc đó ừ. rồi tùm lum tùm la hết mà đem cô ra đặc biệt không biết là cô ta là tự vẽ về bản thân cho mình của, của bản thân mình cô ta phát là cô hay sao bữa nay bữa bữa nay bán hàng online nữa phải không dạ tự xưng mình là Đúng. CEO phải không CEO. CEO tên gì con quên rồi tên gì Tinocio tên gì là bán hàng online đó quý vị thấy một lấy một cái tên khác một cái nickname khác Trần Thu Hằng Trần à, à, Trần Thu Hằng này phải. Trần Thu Hằng để đi ủa tao tên Hằng hả à, phải phải Trần Trời Lệ Thu Trần Lệ Thu Trời ơi, Trần Lệ Thu <laughs> để đi đi bán hàng online Trần đó quý vị mà cái con thấy cái bán hàng online con phải không phải bán hàng online con như bán hàng đa cấp và dạy người ta cách làm giàu ôi trời ơi ờ, dạy người ta cách làm giàu rồi dạy cho người ta ờ ừ, cách làm giàu mình là tẩm uh, gì đó gì đó mà con thấy nói một tiếng máy luôn cô một tiếng máy luôn một cái kênh không ai đăng ký dạ. dạ tại vì lạ quá đáng lẽ nó phải để tên thật của nó dạ. thì người ta mới phát hiện ra nó đó mà sao ngộ cô mời nó về cô cô tặng vé máy bay cô tặng luôn cả hoa mà không thấy nó về cô cũng ngóng mà nó bên đó nó cứ chỗ qua nó chửi bữa nay chị mới biết em rồi em thì ra là em là cái đồng bọn gọi là em là là một cái người ngưỡng mộ ờ, nhảy đồng giải bóng với chỗ Hoài Linh trời ơi chị phát hiện ra rồi đừng có núp lùm nữa lộ rồi cưng ơi thành ra em cố gắng em chửi chị như một con điên một cái con mà từ thù hù chị từ vô lượng kiếp càng em càng chửi chị càng làm mạnh tay em càng chửi chị càng bươi móc em tại sao lại chọc chị thì hồi bữa nói hồi bữa thì á con <laughs> ai biểu chọc chị chi chị đâu có muốn chửi ai đâu bây giờ khiến cho chị thành thành một người đàn bà thật là hung dữ đi hà hồi bữa thì à, chị Kim Biêu Hơ Phòng Ngà có uh, kêu con đổ thì chỉ đi rồi trẻ sẽ à, lấy sân bay à đó thì con bữa bữa nay con sẵn luôn con bữa giờ con nói chị chưa hôm hầm gà cứ à, hẹn ở Đại Nam đi cô Nguyễn Văn làm chứng mà chưa thấy chị chưa hôm ở đâu hết cô đã nói rồi là cô mua vé máy bay cô mời về tận đây cô ra tận sân bay cô đón luôn thấy không mà không chịu về mà cứ ngồi ở bên đó chu hoài bây giờ ở bên đó múa cột quá chắc cô không có tiền thì thôi về đây đi đó, mùa dịch mùa bão này về đây với đồng bào đi rồi đi qua đó nhảy nhót rồi nhiều khi cũng kiếm tiền kiếm đồ chứ tại sao mà ngồi đó cứ chửi trời đất ơi bữa nay chị biết em rồi nha em tại sao em khùng điên lên tại sao em đồng bóng trời ơi thì ra tiếc cho em thì còn quá trẻ luôn mà trời chị nói thiệt không biết nhan sắc của em chị phải diễn tả ra làm sao nữa đó thành ra em mới nhiệt tình em chửi chị ngày chửi chị đêm em đi bươi móc chị ra tất cả những gì rồi em dựng chuyện lên nè nào quý vị nhìn coi đó một cái con điên cho quý vị điên đến mức như vậy nè quý vị đó nó còn dạy cho cho anh dũng với tôi cách cúng làm sao rồi giữ mình trong sạch làm sao trước khi cúng trời đất ơi cái, cái, cái, con này, đó quý vị coi á đó đó quý vị nhìn coi nè đó đó quý vị có thấy thấy một cái gì đó, đó đáng sợ không nó nó ma mị đến cái mức mà nó nó từng tuổi đó thôi mà nó nó, nó đi lâm vô một cái con đường đồng bóng ờ, mà nhảy nhót rõ quý vị nhìn coi thấy ghê không cô vẽ bùa nữa hả con con vậy hả nó dễ bùa con mở nó cho khán giả coi con biết tại sao mà nó điên đến dữ như vậy nó điên có động cơ chứ không phải tự nhiên nó điên quý vị ơi đó bữa nay cuối cùng ra là em phải đi múa cột rồi em dạ. cũng phải đi bán hàng đa cấp để em có cuộc sống mà em cứ ngồi đó em dạ. dạy chị làm sang không mà khổ ghê và hôm nay phương hằng cũng chia sẻ với quý vị nha à, cảm ơn tất cả những cái bạn mà làm kênh youtube nhưng mà riêng cái kinh anh Đó, Trung Hiếu anh Quốc Võ anh à, anh Quang sáu thiện đời sống à, kinh à, chuyện đời thường tất cả những cái thông tin chia sẻ rất là chính xác à, quý vị mà muốn biết nhiều thông tin nữa quý vị vào mấy cái kinh đó quý vị à, sẽ nghe tất cả những cái chia sẻ rất là chính xác rồi cái này là dông nhập rồi cô dông nhập trời ơi <laughs> dông nhập em xô đi sao <laughs> chứ ơi là lúc này là là tám năm trước á cô mấy tám năm trước á là dông dạ. vô đó quý vị <laughs> trời ơi là lúc này là nó nó nó nó nó nó, nó là đang bị bị bị nhập vô dạ, hả bị nhập mà nhập thiệt hay nhập giả tám năm trước mà khoan khoan ủa, ủa. Vậy chị bùa cho người ta cô lấy giùm được Rồi để coi đó quý vị coi nè Làm sao mà nó thần thánh nó mất này nè Đó đó <laughs> Đó Hèn chi <laughs> Trời ơi đi chết đó. Đi chết đó ờ, Trinh Nguyên ơi Chị nghệ sĩ Trời ơi nghệ sĩ á <laughs> giống giống nhập vô trước đè ra chị bùa cô đẹp ra chứ giống chị bùa chị bùa, à, để cho để cho quý vị coi quý vị coi để quý vị hiểu được tại sao mà họ ma mị họ mê muội đến cái mức đó này để cứ để chiếu hết cho quý vị coi đó tại sao mà ra nông nổi đó cái này là lúc đang bị nhập vô đó quý vị đó <laughs> trời ơi Jimmy em đi sao <laughs> đá <laughs> nhau đá hả không cái lúc này là lúc đang đang là ông lên bà xuống nè hèn chi hèn chi nó khùng bất chấp thấy chưa lúc này là đang bị nhập đó hả dạ. sao mở tiếng em nó nói gì chẳng hạn như nói gì đó đang đang trị tà trị ma hả trừ tà nữa hả rồi em ấy quá nhiều tài nào là múa cột nè ha rồi nào là bán hàng đa cấp nữa ha nào là lên đồng lên bóng nào là chị tà chị ma nào là bùa ngải nào đó quý vị thấy ghê chưa quý vị thấy một cái ổ đáng sợ không quý vị đó hôm nay quý vị có cơ hội để quý vị biết thêm được những cái sự thật trần trụi về cái sự ma mị nó như thế nào nó ghê như thế nào đó cái này đang bắt ma hả gặp cái bà khùng có bà <laughs> biết khùng thì cái bà khùng mà mới ngồi yên <laughs> cho nó bắt ma trời ơi phóng lớn lên con trời ơi lấy nhang lấy nhang chủa lên hả dạ đó Jimisu bắt ma đó quý vị đó đệ tử Hoài Linh là đúng rồi Trời đất ơi đúng quá mà Một hang một ổ luôn hèn chi Đó quý vị nhìn đi Đó em Jimisu đó Con Phạm Ngà đó quý vị Lúc này nhìn nó còn đẹp hơn là bây giờ trời ơi mướn bà khùng về <laughs> về vẽ bùa đó quý vị thấy chưa quý vị thấy cái sự mê muội của thần thánh chưa quý vị nhìn thấy là tại sao mà nó chửi tôi bất chấp nó chửi tôi như một con điên con khùng hiện nay quý vị rõ rồi đó nha quý vị đó quý vị thấy chưa đó tối nay về bắt trước đó là <laughs> cầm mấy cây nhang vơ <laughs> gì nè coi có con ma nào xuất hiện không không mà nhìn cái bà ngồi bắt cũng không bình thường rồi đó ngồi hát hoài ờ trời ơi nghĩ sao vậy đó đó em ấy bắt ma đó quý vị đó quý vị thấy chưa thành ra là là nó có một cái mối quan hệ chặt chẽ cho nên nó mới chửi tôi bất chấp <laughs> trời ơi trời trời ơi là trời quý vị ơi thất vọng quá quý vị ơi thất vọng vô cùng trời ơi không nó đi tới nó bắt ma cho một bà khùng quý vị thấy chưa nó, nó luyện bởi tôi nói đây là một cái gì đây là một cái loại mê tín ma quỷ liên minh liên kết với nhau phương hằng tôi Vậy nói không hề sai kêu hỏi bà tên gì rồi nói bà nói tên gì mà ngồi bà hát hoài <laughs> dạy bà đó nói <laughs> ngồi nó hát hoài có nghĩa là bà này bà bị khùng dạ đúng rồi. cho nên là con này nó đem ra nó dựng phim mà nó hỏi bả bao nhiêu thì bà cứ hát bấy nhiêu à, đó. hỏi tên gì con bà hát hoài hỏi tên gì bà cứ hát thôi vì bà khùng mà khùng bất chấp luôn trời ơi <laughs> Trời ơi Suối bà này đó là hỏi vụ là bà bộ hỏi tên gì nó nó tên Phượng tên Lê nhưng bà bà này bà ngồi bà hát hoài luôn <laughs> bể ổ hả <laughs> trời ơi đó đó quý vị coi nè nó múa nè đó đó quý vị coi nè bộ, bộ, bộ đến đây nó nó nó nói để kêu để kêu mà xuống mà nó làm theo mà nó hát hoài đúng không bị tổ trác hả đó quý vị thấy nó ma mị chưa đó nó mướn ngang bà điên <laughs> chứ phải có được mướn được người bình tĩnh đâu quý vị nó dạy bả là phải nói theo ý nó mà rất tiếc là bả không nói đó, đó. đó quý vị thấy chưa thì hôm nay quý vị thấy một cái sự ma mị kinh khủng chưa quý vị nó kinh khủng tới cái mức mà trên trên cả sự tưởng tượng của mình rồi nhìn không ra luôn quý vị thấy không? Một cái con mà tự xưng mình là ca sĩ mà ờ, gì nghệ sĩ, nghệ sĩ múa cột. Bây giờ lòi ra nguyên một băng là là đồng bóng với nhau thành ra nó chửi tôi trời ơi nhiệt tình thì ra là tôi bứt dây động rừng cho nên cái động cơ khiến nó điên lên nó gào hét nó chửi tôi mỗi ngày mỗi ngày là thì ra là như vậy thì ra là như vậy trời ơi hận quá đi quý vị ơi thật là kinh khủng đó quý vị thấy thất vọng chưa đó bây giờ lồi ra hết rồi nha em chị em gì Jimmy Ho Phạm Jimmy Ho Phạm nè nói chuyện tiếp với Trinh ờ, chinh Nguyên Công Tử đi Hello chị Jimmy Ho Phạm nghe mà bị liếu lưỡi con còn chứ <laughs> không biết không con có nói đi đó con nói rõ đi đó bây giờ mọi người biết chị là đó. ai rồi đó thì giới thiệu mình là nghệ sĩ rồi cô ừ. đạo diễn à, cắt tiên đạo diễn mà thấy cái máy quay thì không thấy diễn viên người đó mà dạy ừ. người ta diễn mà người kia diễn hài diễn hài 8 tháng trời cái clip có 400 người coi còn lúc mà cần hài thì không hài cái lúc mà cần hài thì không hài đó diễn thì đơ cái cơ con diễn dở thì diễn dở con ừ trời ơi muốn xỉu mà bây giờ quý vị thấy rõ ràng không thì ra là cái con này nó có cớ để chửi tôi chứ không phải tự nhiên tôi ân quán gì nó mà nó chửi tôi thậm tệ luôn đó quý vị thấy chưa cái gì cũng vậy đó cái đầu có đuôi chứ mà tự nhiên mà ai mà rảnh háng mà đi vô chửi tôi là thì ra là nó là đệ tử của ông hoài linh hoài linh ơi đừng có chối nữa nha cưng đây là một trong những cái sự thật thì ra là những con người mà ra sức chửi chị thấy không tại sao chửi chị thì ra là nó binh vực cho tụi em chị đã nói rồi đụng là chạm bất dây là động rừng xô là sập à, đổ hết thần tượng rồi đó đó cho chị nói rồi cái gan của chị lớn lắm đừng có chọc chị ai biểu chọc chị chị trôi luôn à đó bây giờ quý vị thấy chưa quý vị thấy không càng ngày quý vị càng thấy được cái là tất cả những cái mưu mô xảo trá những cái gì mà tụi nó đưa ra bẩn thỉu nhất để nó lật đổ tôi bây giờ tôi lật đổ tụi nó lại quý vị thấy chưa thì ra là tất cả những cái trò ma mị của tụi nó những cái sự đê hèn của tụi nó sập bẫy tôi hết và rõ ràng là là công chúng thương tôi rồi mọi người thương tôi à, cho nên là tôi mới hiểu ra sự thật đó thì em cứ tâm sự uh, tiếp với lại uh, chị phạm ngà đi con mất cỡ thì không, không con cứ thoải mái đi kêu chị ấy về đi cô sẽ đón chị ấy dạ thì à, hôm bữa thì ừ. Trinh Nguyên uh, nghe được một có thấy một đoạn clip của chị chia bê hô phòng ngà khi mà chị vô hô ngà hình như là đập ra về kêu 12 vị à, vị Phật thì phải à. ờ, 180 ờ, thần rồi kêu thổ thần thổ địa rồi kêu à, gì nói dùng long mạch mà đem ra chửi người ta mà rửa xả người ta như cái câu đó là dành cho những khi mà người ta đọc đọc với con khi mà ta đi à, đi chùa ta đọc á ừ. thì đem ra những câu thờ cúng đó thì chửi người ta thì con thấy à, nó ác quá <laughs> thì con cũng giống như con bức xúc con lên clip thì thôi ừ. rủa tôi mà đem 18 vị Phật ra để dạ. rủa tôi thì không quý vị thử nghĩ có Phật nào mà chứng cho nó không quý vị bây giờ cái con này á theo như cô nghĩ là nó cũng tâm thần rồi đó con thấy không con gái chưa chồng mà lao vô đồng bóng như một con điên đi bắt bùa bắt ngải đi bắt dông thua rồi rồi phải đi múa cột nữa chứ trời đất ơi dông nào theo mày đi múa cột cô hồi bữa ngộ cô mà tại sao nói là hả tôi à, à, chuyên viên phòng nhà nói là sẽ là thưa kiện cô nguyễn phương hằng vì cái tội là <laughs> nói ăn cắp cái dầu thơm kẹp cho nách ừ. đó <laughs> không phải kẹp cho nách kẹp cho hán mà đi ra đi không thoải mái cho nên là bị chận lại đúng không dạ sợ cho dầu thơm rớt xuống đó. bể đúng không à, mà nhưng mà ừ cái việc mà cô ấy muốn cột hay không mà cô ấy không chịu đem ra để mà, mà à. thanh minh thanh nga mà chỉ nói ừ, mình không ăn cắp là thơm thôi ừ. nếu mà ở bên dubai ăn cắp sẽ sẽ gì bị ấy tay ấy chân mà dùng những cái từ ngữ rất là ừ. nặng đặc biệt nữa cô thấy cô ấy rất hay bị du, du khống thứ nhất là tự nhiên nói là cô nguyễn vương hằng là thuê giang hồ đòi tạc axit cô ấy đó thì nó, nó du khống được đủ thứ việc hết trời ơi tôi đâu có rảnh dữ vậy mà tôi nói thật đó nếu cần tôi tán cho bể mặt luôn cần gì phải theo giang hồ nè tôi nói cho quý vị nghe nha tôi là phụ nữ nhưng mà tôi nói thật lòng nếu những người nào mà sống trong cái cuộc đời này có đủ bản lĩnh á ha chơi á, là một trọi một mới là anh hùng còn cái loại mà đi thuê người chơi người khác á, là cái loại tiểu nhân thứ nhất thứ hai là cái loại vì em yêu đuôi muôn đời em vẫn yêu đuôi em mới đi thuê đúng không chứ không nếu mà em mạnh rồi em chơi thẳng mặt luôn chẳng hạn như bây giờ cô nói nè ai mít lòng cô mà xúc phạm cô quá đáng phải cô tới nhà luôn kêu ra tao với mày cạch tao đôi nè tán cho mày một bọc tay nè bây giờ có nói là kẻ thằng dũng đen hay thằng tay lo hay là thằng pha, quan phạm nữa cô sáng một cái á dù nó đánh cô chăng nữa là cô cũng là người anh hùng quýnh nó chứ. còn đi thuê người là cái loại yếu đuối là cái loại hèn và cái loại không có bản lĩnh đúng không nếu mà bản lĩnh á một chơi một kéo quân chi đông vậy đúng không bây giờ cô với con nè à, cô cô giận con nè cô tới nhà con cô kêu con ra nếu mà con cô hỏi con đàng hoàng tử tế mà không phải cô quất cô một con một cái chứ tao đôi mẹ đi thắng thua gì cũng chơi một cái dạ. con đi kêu cả đám người đi ăn hiếp một người hèn Đừng lắm phóng rồi đưa những tin chơi cái kiểu bày đàn nó cực kỳ hèn ngon một chọi một vậy đi mới là anh hùng con chơi mà chơi đi thuê thuê người cái là đùng số đông để ăn hiếp người khác never không bao giờ ủa nó nói tiếng anh nữa không có biết anh lít nha quý vị ờ em nói quên quý vị nữa hôm qua em phát hiện anh dũng anh dũng mặt lờ bên nó ốm rồi đai ọt sao mà ốm hay là bị trội um, trời nhan sắc xuống sắc rồi à? ốm xuống mà giống như là người nó không còn tự tin nữa mà quý vị biết không không còn lên diễn đàn chửi em nữa mà đi lang thang ở bờ hồ đi lang thang ở cái khu đó đi, chửi để chi để kiếm một chút tự tin đó quý vị chứ bình thường là lên ngồi diễn đàn luôn bà hằng nha trời ơi em nói thật á nhiều khi đêm em không ngủ được vì em nhớ anh ấy anh muốn em sống sao anh thuê hai luật sư anh chửi em xong anh thuê hai luật sư rồi anh chửi em xong anh nói anh về việt nam mà anh ăn bún ốc bún riêu gì mà anh bị trúng thật cái bị cái gì là là do do do em hại anh rồi em đâu có rảnh dữ vậy cho nên nhiều cái nghĩ mắc cười lắm quý vị ơi cho nên đừng có bao giờ mà người có bản lĩnh chơi là không bao giờ chơi thuê người một chơi một đúng người nào quất người đó đó mới là dân chơi còn thứ thiệt nữa còn ừ. ừ không đưa tin nhắn giả tự tạo thì tự viết rồi nói cô hằng à, suối bãi tìm lum ra xạo chứ sợ trời ơi đâu có rảnh đâu đúng không tao đã nói rồi cái bản lĩnh của nhau hơn nhau chứ đó là cần tao tới nhà tao chơi luôn tao thậm chí gặp ngoài đường tao quất luôn mắc gì đi thuê đi thuê nè thứ thứ nhất là thể hiện mình hèn mình thiếu bản lĩnh mình vi phạm pháp luật mình mới đi thuê người nhưng mà quên một điều là mình đi thuê được người thì người thuê đó có ngày nó cũng thưa lại mình nó chơi vậy chơi dao hai lưỡi không mình cho nó tiền đi hại người khác thì sẽ có một ngày nào đó nó quay qua nó cắn lại mình thôi cho nên tao chơi là tao chơi thẳng mặt chơi bản lĩnh luôn chứ không phải chỉ thuê người cái loại đi thuê người là cái loại hèn cái loại mà yếu đuối vì quá yếu đuối cho nên mới đi thuê người chứ bản lĩnh mắc mẹ đi thuê một chọi một tao mẹ tao ta hận nào tao quất ngay đó bắt quá đi thuê công nhận không dạ con phải học cô sau này thằng nào con nào chọc con điên con tới thẳng nhà nó con quất nó luôn không có chơi thôi lôi người ta vô cuộc là làm cho người ta dính vô pháp luật Thấy không rồi con đưa cái đầu cho con người ta nắm là một ngày nào đó nó vui với con nó, nó buồn với con nó quật con Thấy không? Là con tự nhiên con phải theo lời nó vì con cho nó nắm cái thóp con một ngày nào đó con bích lòng với nó Hay nó làm tiền con không được rồi nó nói mày giờ mày không đưa tiền tao Tao lôi mày ra cái chuyện mày thuê tao Thì chẳng khác nào con đi chơi dại không Cô không bao giờ chơi cạch mặt tao chơi luôn Nó Vỗ tay mọi người Chơi đi đi Mà cạch mặt tao chơi luôn mắc mới thì tao mới đi thuê người Đúng không? Cho nên tôi nói những con người nào mà dùng số đông để ăn hiếp người khác á Là hèn và đi thuê người lại càng hèn hơn nữa nhưng mà quý vị thấy không biết bao nhiêu người thuê người bị bể ra chủ mưu thấy không kéo người ta vô tù chưa tính nó vô nó khai ra chưa tính là bao nhiêu chuyện phiền toái mẹ một cặp một chơi luôn đúng không bây giờ tôi chửi từng thằng nè đó tôi chửi từng thằng nè tụi mày cứ ra chửi với tao nè đó tao lôi từng thằng từng tên ra từng đứa một ngon ra chửi tao nè tao cần gì thuê nhớ nha quý vị nhớ một điều nha Nguyễn Phương Hằng tôi không bao giờ biết chơi thuê người à, đủ sức thì chơi không đủ sức thì thôi không có cái chuyện thuê người nào ở đây hết á đời tôi không biết hèn đúng không một lần chết về đây bây giờ gặp một cái thằng à, thằng thằng thằng, thằng dũng mội đi yeah. Dạ. chẳng hạn như giờ nó xuất hiện trước mặt cô đi nó bự như một con trâu nái vậy đi cô tán một cái trước á là cô thắng rồi mày ly quốc chọi yeah không cô tán lên cái là cô thắng rồi còn mày quánh lại tao á là một chuyện khác à nhưng mà cái gan của tao á là tao nhanh hơn mày hơn nhau là cái nhanh hơn á đúng không tao quất mày cái danh dự trước cái tính sau quý vị thấy em bữa nay giang hồ không quý vị rất là giang hồ đó cho nên là đừng có bao giờ mà suy nghĩ cái tư duy đi thuê người mà tôi nói thật lòng tôi chia sẻ trong cuộc sống cũng vậy mình giận ai mình chơi ai mình chơi ngay mặt luôn không nói xấu sau lưng cũng không thèm cái là là là chơi bẩn sau lưng thẳng mặt chơi cạch mặt mày luôn một chơi một chơi từng đứa một không ờ, làm sao để thuê người cái trò thuê người chơi cái thuật kiểu bày đàn á là cái loại hèn yếu đuối vì quá yếu đuối cho nên mới tập trung số đông còn đủ bản lĩnh chơi cần gì phải không yeah. Dạ. ừ. cho nên sau này á con có hận ai á mà con không đủ kêu cô cô với con đi chơi không cần gì cũng mới thuê ai kêu bà chủ đại nam đi quýnh nó luôn <laughs> đúng không chơi là phải chơi vậy chứ còn trời ơi cứ đem sức mạnh ra đi hù người ta rồi lôi người ta vô pháp lý mà những người mà được thuê á đó là những người đó, đó là cũng là là không hiểu biết mới đi làm những cái chuyện đó cho người khác thấy không cho nên là cô nói với con ở đời hơn nhau cái gì cái trí tuệ cái xử sự và cái nhân hậu chứ dạ. còn á trời ơi nhiều người á không biết cô là ai cứ ngồi đó phan như thánh đó cho nên là thôi con cứ tiếp tục nói chuyện với à, em Misu con đi con thỏa thì, à, lòng thỏa dạ à, thì Trinh Nguyên rất là thích cô cô Hằng thứ nhất là cô Hằng á là cô còn thích cô mà <laughs> à, cô Hằng mọi chuyện mọi người mọi người thấy ở ngoài cô Hằng nói chuyện rất là vui đúng không mọi người dạ thì Trinh Nguyên thích cô Hằng thứ nhất là mình cái tính bộc trực và muốn nói nói nhưng mà không để bụng mọi người đó là trinh nguyên cảm thấy là một con người của cô là vậy nói nhiều khi mọi người thấy cũng đường lai cũng vui đúng không khi trong đường lai của cô cô hằng thì nó có bi cũng có mà hài cũng có mà vui cũng có đó mọi người không cần coi hài <laughs> coi cô, cô hằng được rồi <laughs> đó thì hôm nay 30 tháng 4 chắc người ta đi chơi lễ nhiều quá cô nên đừng ra thấy đó. <laughs> mà bây giờ nghe nói đâu là cũng covid covid gì đó là, là là quay trở lại tìm kiếm chúng ta cho dạ, nên là dạ, thôi có nếu mà rảnh đó, kiếm cô hằng nhiều khi nó cô cũng hằng đỡ vui giải trí nha mọi người nó, nó cũng xóa stress như quý dạ. vị đó bây giờ quý vị nghe em kể thành tích của những con người quý vị thấy ghê không đó toàn là đi làm những cái nghề bẩn thỉu của xã hội không mà lên ra rã ra rã dạy đời trời ơi một cái anh mà mà coi như là vũ sư gì đó dạy nhảy thằng này là thêm kim cái nghề nhảy đực nữa nó giống như heo nọc vậy đó trời ơi, nói ra toàn những cái chuyện bỉ ổi những cái chuyện đê hèn không nè tướng dũng nam quan ơi bữa nay hai mày bị chị mày lật mặt rồi trời ơi mày vừa trai cũng được vừa gái cũng được mày bởi tao nói mày trên cung trăng xuống mày không tin tao tao nói rồi thấy không nhìn hai mày là tao biết tao nhìn cặp chân mày mày tỉa đẹp hơn tao nữa là tao thấy tao ganh tị rồi thấy không bây giờ là hai thằng á, ngồi với nhau rồi tối về nhà đấu kiếm tội nghiệp cho con con mẹ mai đi bán đi bán bún bò quế nuôi mày thiệt là đau lòng đúng là bị ổi đó tao chửi hết từng thằng một đó rồi cái thằng tony phạm á mày đợi đó đi rồi còn mấy thằng nữa con đưa đây đưa danh sách đây cái thằng mà chửi cha mẹ cô á thằng nhà báo vũ vũ gì đó ờ đó nhiều lắm trời bỗng dưng tôi trở thành à, kẻ thù của một đám luôn quý vị thấy kinh khủng không mà bây giờ tôi nói quý vị thêm một lần nữa nha ngày 5 tháng 5 thông báo luôn cho quý vị mình chơi cái gì chơi cho nó sạch cho nó công bằng chứ để quý vị nói bà hằng chơi dơ chơi đòi quà đó bây giờ tôi nói cái riêng cái vụ chuông á mà tôi nói ngộ đó nha quý vị có một cái này mà khiến cho tôi phải suy nghĩ nè tại sao những cái thông tin gì mà tôi gửi về cho chỗ tịnh độ cư sĩ đều về tay của cái đám hoàng yên hết tôi cũng không hiểu luôn nó có một sự mắc mú gì ở ra nhau ở đây cái thứ cái thứ hai nữa đó là tôi riêng tôi á tự nhiên tôi có một cái cảm thấy rằng là 22 cái chuông giá trị đó tôi không có muốn để ở cái ngôi chùa đó mặc dù là bây giờ tôi biết ông yên ông không còn ở đó nữa nhưng trong thâm tâm trong sâu thẳm trong lòng tôi tôi thấy nó không xứng đáng thì bây giờ quý vị cho tôi ý kiến đi và quý vị hãy chỉ cho tôi một cái ngôi chùa nào xứng đáng đi để tôi xin tôi di dời qua cho nó cho cái lòng tôi nó được thanh thản bởi vì bởi vì đó là sự thật là một cái gì nó rất linh thiêng đó, cái cái cái tuổi già của ông cụ 40 năm ông cụ đi đi nhặt từng cái chuông một để mà thành một cái bộ chuông cổ mà bây giờ vì tôi mà để vô một cái nơi đó thì thật sự tôi không cam tâm nó không xứng đáng quý vị ơi mà nó thật lòng luôn bây giờ mình phải tìm một nơi xứng đáng đó, thì nó hay hơn là mình để cái nơi đó thứ nhất là nó xa xôi thứ hai nữa là cái nơi đó nó cũng đã mang tai mang tiếng quá nhiều rồi thì tôi cũng xin ý kiến quý vị vì thật sự ra cái bộ chuông này nó không phải là không thể tính thành giá trị nó là một chuông cổ có những cái cái mà niên hiệu ở trong cái chuông có mấy trăm năm có những cái chuông lên tới mấy trăm năm đây là một bộ chuông cổ nó quý giá vô cùng cho nên là tôi thật sự là tôi không cam tâm để mà tôi tôi nếu mà nói là thật sự ra mà dời đi cũng là một cái chuyện không phải đơn giản nhưng mà tôi đã gửi công văn tôi tôi đòi rồi à, bây giờ vấn đề là yes hay no thôi đó à, bây giờ quý vị cho tôi ý kiến đi là nên chọn một cái nơi nào mà để hai hai cái chuông cổ đó cho nó thật xứng đáng cái này là ý kiến của quý vị trong lòng quý vị nha chứ không phải là tôi bởi vì với tôi thì tôi có một chút lợn cợn thì tôi cũng chia sẻ với quý vị là tôi cảm thấy như vậy và cái còn lại nữa là tôi trao cái quyền quyết định cho cộng đồng cái thứ hai nữa đó là những cái gì mà tôi đã cho ở ngoài Bình Thuận thì ngày mùng 5 tháng 5 tôi sẽ cho người ra gom về hết và những cái gì mà họ không tự nguyện trả cho tôi thì tôi tiếp tục làm một cái đơn thứ hai để thu hồi hết những cái gì mà tôi thấy họ không xứng đáng để nhận tôi hứa với quý vị rằng tôi mang về tôi công khai tôi quay clip tôi cho quý vị coi từ a đến á luôn xong rồi quý vị sẽ chứng minh hết rằng là có những cái tôi sẽ bán đấu giá hoặc là tôi sẽ đi đi đi bán trở lại để mà tôi quy ra cái tiền mặt tôi cho những ai tôi công khai hết cho quý vị coi chứ đừng có mà mà ngồi đó rằng là nói là tôi cho xong rồi đòi quà trời ơi bà đại gia đi đồi chuông chẳng lẽ tôi đòi chuông về tôi để nhà tôi gõ không có não tụi bay là cái loại không có não ngu bỏ mẹ luôn mà tỏ ra nguy hiểm chẳng lẽ hai mươi hai cái chuông tao đem về nhà tao tao gõ chuông là phải ở chùa nhưng mà chùa nào tụi bay nghe cái tụi bay đớp đớp đớp đớp tụi bay nhảy vô tụi bay hạnh phúc lắm giống như là tụi bay thấy tao hở một miếng nào đó đó trời ơi tụi bay nhảy vô tụi bay cắn xé tụi bay sung sướng lắm đúng không nhưng mà tụi bay là đồ ngu tụi bay thấy không tụi bay ra chiêu nào tụi bay chết mẹ tụi bay chiêu đó thấy không tao quốc không còn một cái mảnh nào hết vậy mà chưa sợ còn muốn nhảy vô làm thiêu thân nữa hả bữa nay tao lôi hết ra ừ. cuộc chiến này tao chơi khô máu luôn bữa nay tao sung lắm thấy không rất là sung rất là khỏe mạnh rất là vui vẻ đó, khi mà cộng đồng đã nhìn ra sự thật rồi bữa nay hai thần tượng sụp đổ rồi chắc còn thần tượng nó cũng sắp sụp ra cãi tay đôi với tao ok khâm luôn à muốn là chị mày chơi à đó cho nên nó khổ một cái là nhiều khi á, tôi là một doanh nghiệp tôi không có liên quan gì hết á nhưng mà nhiều khi nó cũng là cái gì đó từ vô lượng kiếp á cho nên phải gặp nhau phải lật đổ nhau quý vị thấy không hai cái thần tượng mà trời ơi trong lòng công chúng mà cặp đôi hoàn hảo kẻ khóc người cười mà tôi quật một cái là banh xác hết và không có cách nào mà để mà chống đối lại tôi và chống đối lại 97 triệu dân này hết đó là sự thật vì quý vị biết rằng khi tôi phát ngôn ra thì tôi có bằng chứng rồi cho nên đừng thấy tôi khùng khùng mà tưởng tôi khùng thiệt nha muốn khùng như tôi khó lắm á khùng nghệ thuật đó quý vị cho nên biết bao nhiêu người nhảy ra thiêu thân hôm qua có một con điên nói tiếng bắc nó nói nó là vợ của ông yên mà tôi biết chắc chắn một điều là ông yên biết bất kỳ tại sao mà nói là nó là nó tự xưng nó là vợ ông yên ông yên biết người bắc lắm tôi nói thật lòng cái này ông yên nói phải tôi nói nha rồi mốt chửi tôi là, là nói tôi nói người bắc tôi nó khổ lắm nói là vợ ông yên mà trời ơi cái chán cũng giống như cái con hoàng yến cũng sân bay cũng đậu được mấy chiếc nó nhảy ra nhảy vô bây giờ ờ, xã hội nó loạn hết trơn rồi không biết ai đúng ai sai mà ai thật ai giả nữa nhiều người cũng rảnh háng lắm quý vị lên chửi tung té giống như là từ vô lượng kiếp tôi quen nó từ kiếp nào nó nói giống như là nó trong ruột trong gan tôi thì bây giờ tôi nói với quý vị rằng là tôi sẽ có cách nhưng mà tất cả những cái gì mà liên quan tới tài chánh ờ, tài sản thì tôi công bố hết cho quý vị tôi sẽ à, công khai hết cho quý vị thấy rằng tôi lấy lại như thế nào tôi công khai là làm sao tôi cho những ai nó rõ ràng hết bởi vì tôi tôi là nạn nhân tôi là người đi cho chứ không phải là tôi là người đi lừa đảo ai tôi gạt gẫm ai hay tôi có mưu cầu gì ai hoàn toàn không có nha quý vị nghèo cho sạch trách cho thơm phương hằng tôi không biết bò cũng chẳng biết quỳ cho nên nó hả thằng tiến dũng thằng nam quang thằng dũng mặt lờ rồi à, thằng tony phạm trời ơi biết bao nhiêu thằng toàn thằng không tấn công tôi hôm qua cảm ơn cái anh à, cái anh nào á cũng à, ở bên cái kinh của lý lắc á trời ơi lên hâm đánh chết mẹ thằng dũng taylor trời tôi hạnh phúc ghê thật ra trên đời này cũng có biết bao nhiêu người hùng âm thầm lặng lẽ cổ vũ tôi mẹ mày chưa đụng tới tao cũng có người xử mày rồi cho nên hôm nay nó tuyên bố là nó rút lui nhưng mà thằng này nó thâm lắm quý vị ơi đừng có tin nó nha quý vị tin nó xong có ngày nó đâm sau lưng không đó có một bài ca con cá mà không biết bao nhiêu người sập hầm vì tưởng rằng ổng là một cái người là không vợ không con suốt đời chỉ sống vì bá tánh đi giúp đời giúp người thật ra là một con quỷ đội lớp người thật sự mà nói quý vị bây giờ tôi nghĩ lại hết tôi mới thấy là một con quỷ đội lớp người đó cho nên tôi nói những ai còn chút lương tâm thì nên quay đầu đi và những ai còn có một chút tình người thì nên bỏ qua đi chứ đừng có cổ suý ông tin tưởng vô để rồi bị lừa hết năm này qua năm kia lừa qua năm kia qua năm nọ để rồi bảo vệ cho ổng thì tôi thấy thật là tội nghiệp tội nghiệp cho tất cả những cái gì mà chúng ta đã lỡ lầm tin sai thì chúng ta nên dừng lại cho nên tôi thấy hiện nay á tôi nói kể cả đệ tử của ổng ổng cũng ăn thịt luôn ông cũng lừa đảo luôn cả đệ tử của ông ông nói dối nói trá ông làm đủ các kiểu chứ không phải riêng gì ờ, mọi người xung quanh mà đệ tử của ông ông cũng cho ăn quả lừa luôn nhưng mà tụi nó xa nghe mê muội nó thần tượng quá đáng nó cảm thấy rằng nó nó nó, nó quá thần tượng cho nên đó là chúng ta nói gì tụi nó cũng không nghe bởi vì nó tin là sư phụ nó là vĩ đại nhất cao cả nhất đó cho nên tôi nói lại với quý vị một lần nữa thật sự ra đây là một con người lừa đảo mà tôi nói tinh vi nhất trong suốt bao nhiêu trăm năm chưa bao giờ có có thể một thứ người đi lừa tình lừa tình lừa tiền lừa bệnh nhân lừa luôn cả những người mà tử tế nhất những người mà đem đạo phật ra lừa đem luôn cái cái cái cái gọi là là giáo hội phật giáo à, giáo hội tịnh độ cư sĩ ra để đi lừa thiên hạ lừa từ trái sang phải ăn không còn một cái gì để chừa hết đó cho nên tôi nói với quý vị đây là một tập đoàn lừa đảo rất lớn rất tinh vi rất mạnh mẽ rất chặt chẽ cấu kết từ trong nước ra tới nước ngoài cho nên chúng ta đã lầm một cái lầm rất to lớn mà hôm nay một cái tượng đài này sụp đổ phải nói một điều kể cả ngày mai tôi chết tôi rất là hạnh phúc khi tôi đã để cho võ nằm yên hoàn toàn thân bại danh liệt là bởi vì không ai có đủ sức chơi cuộc chơi này chính tôi là một người có đầy đủ bản lĩnh và lý trí tôi mới chơi được cuộc chơi này và nếu tôi không dùng binh pháp công kích tôi không dùng những cái mà để lôi ra hết băng nhóm thì tôi nói thật với quý vị quý vị nghĩ đi bây giờ tôi nói ông yên lừa đảo thì lừa như thế nào đây quý vị đâu có tin tôi tôi nói ông yên chữa không hết bệnh thì rất nhiều người sẽ ném đá tôi ganh tị gì đây hay là tôi nói một cái điều gì không đúng mà tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng tôi nói được tôi chứng minh được cho quý vị thấy chứ không phải là chỉ là những cái lời nói suông đó cho nên là tại sao tôi nói với quý vị rằng là tôi không bao giờ thắt tay vô mặt tôi vì tôi đã 50 tuổi rồi cuộc đời này tôi bảo hòa rồi tôi có cái gì để được mất có còn đối với tôi không quan trọng nữa chỉ có một điều duy nhất là tôi không cam tâm để cho mọi người bị lừa gạt chứ đối với tôi tôi có cần gì nữa đâu tôi có mơ ước gì nữa đâu tôi có ham muốn địa vị hay là tiếng tâm tên tuổi gì nữa đâu Thấy không quý vị? Bây giờ không nói ra quý vị cũng biết tôi là bà Hằng mà không nói ra quý vị cũng biết là Đại Nam là Đại Nam rồi. Tôi một lần nữa cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những ngày lễ à, thật là vui vẻ. Nếu ngày mai tôi có trở lại livestream thì vào lúc 11 giờ trưa tôi sẽ có một chủ đề mới hoàn toàn để dành cho quý vị vào những ngày lễ à, như thế này để quý vị được vui, được thỏa mãn, được à, có những cái câu giải đáp và trước khi tôi chia tay với quý vị thì tôi nhắn lại quý vị là 11 giờ trưa mai tôi sẽ trở lại à, tại à, cái kênh youtube trường đua đại nam này cho nó chắc ăn đỡ mấy cái facebook khác nó bị sập nữa rồi thì cái trường đua đại nam này là cái youtube chính và chúc cho quý vị thật là hạnh phúc thật là bình an và thật là vui vẻ ngày mai tôi có mời được vài youtuber lên đây thì sẵn đây tôi sẽ cùng với các cái youtuber đó lên sóng để chia sẻ với quý vị một cái cuộc hành trình mà chúng tôi đã trải qua trong một cái thời gian à, làm à, tả tả phù hữu bậc nội công ngoại kích trên đe dưới búa mà chị chấp hết tại vì tại sao lại chọc chị đó cho nên hôm nay tôi đưa cái chủ đề là tại sao lại chọc chị ngày mai sẽ có một cái chủ đề là khác hơn nha quý vị cảm ơn quý vị rất là nhiều chúc quý vị hạnh phúc nha